ít bây giờ rằng Nhờ nó làm này mình mạnh chứ đâu quá tét hay sao chỉ nó là phải ngu của mình đâu sao đều đặn hai qua rồi vô lộn thấy mà đâu mới bé sinh con ra đưa ra nó chơi rồi <laughs> mẹ ông bác làm nữa <laughs> con cái gì vậy con cái sao nữa dạ con cái không có giúp được gì giúp chứ tiền nó bác đưa <laughs> Dạ, cái này bất ngờ đó còn có gì nữa không đó Đấy, còn gì nữa nè cửa này ra giặt thêm chán cửa này đó rồi à cái đứng đi dở vợ nào lên con á có quay cả thằng quay đây con chụp giả lên luôn hả đang đang thôi mở đây mà lấy